à, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn thì à, hôm nay à, ngày cuối tuần thì à, cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn có những ngày nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thì hiện tại em đang di chuyển trên con đường DT741 đây là cái chuẩn bị quý vị chúng ta sẽ tới ngã tư Bến Trám nha xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà tại ấp 2A xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì giờ em sẽ di chuyển trên con đường DT741 này à, cho quý vị và các bạn dễ hình dung cái à, căn nhà mà em quay cho cô chú anh chị đây ha thì từ đây chúng ta đi thẳng lên phía trước đường DT 741 đó là chúng ta sẽ lên trung tâm huyện Phú Giáo thì khoảng tầm 10 cây số nha và nếu mà quay ngược lại thì à, khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng tầm 4 à, tới 5 cây số căn nhà này là căn nhà à, chính chủ cần bán thì em sẽ hỗ trợ quay à, cho cô chú anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại à, chính chủ để chúng ta thỏa thuận mua thì à, tí nữa vào tới nơi thì à, em sẽ quay thực tế cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta theo dõi vị trí ờ, căn nhà của chúng ta thì nằm chỉ cách ủy ban nhân dân xã Phước Hòa trường học ờ, rồi ờ, trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 rồi mầm non chợ thì khoảng tầm hai cây số mặt tiền đường nhựa nhé và nằm rất là gần chỗ công ty cổ phần cao su Phước Hòa thì có lẽ là cô chú anh chị chúng ta cũng nghe khá là nhiều về công ty cổ phần cao su Phước Hòa ha thì em đi ờ, chạy xe có một mình á nên nó cầm máy quay nên nó cũng ờ, có thể rung lắc à. mong ờ, cô chú anh chị và các bạn thông cảm đây là cái à, căn nhà có sẵn nha đầy đủ hết thì à, chúng ta có nhu cầu mua thì vào chỉ việc ở thôi bây giờ là sẽ tới cái ngã ba ta gọi là ngã ba công ty nha thì ngã ba này chúng ta quẹo vào là sẽ vào công ty cổ phần cao su Phước Hòa Đó, ờ, cô chú chị thấy chúng ta thấy cái cổng không cổng công ty cổ phần cao su Phước Hòa nha đây là cái ờ, hồ hồ công ty rất là đẹp luôn chiều ở đây thì rất là mát nha à, cái hồ rất là đẹp ở đây giờ là chúng ta sẽ đến ờ, chỗ công ty cổ phần cao su Phước Hòa đây hai bên là đều của công ty hết nha hai cái nhà máy đây thì à, chúng ta sẽ quẹo trái là vào cái à, khu đi à, tới cái căn nhà của chúng ta nha đó, phía trước quý vị đây là công ty cổ phần cao su Phước Hòa này rồi đó vào đây là cái con đường mà đi vào cái căn nhà muốn giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn ha khu vực nói là rất đông dân cư sầm uất đây là cái ờ, căn nhà mà em ờ, quay giới thiệu cho cô chú chị và các bạn ha xung quanh cô à, chú chị và các bạn xem thì cũng thấy nó dùng từ rất là đông và sát nhau luôn đây là cái à, căn nhà mà tay của cô chú đây thì nó có diện tích ngang là 4 mét và chiều dài của cái tổng cái miếng đất thì khoảng hơn 50 mét nha Thế em sẽ vào bên trong quay cái phần bên trong cho quý vị và các bạn xem Quý vị và các bạn nào mà cần thì liên hệ 0972 042 552. đích đầy đủ nhà mình dài cỡ bao nhiêu anh dạ án án thôi này cũng phải hai mấy mét á dạ phía sau để trống làm vườn được không? Có đi luôn đi, không đi, đi. Đi không nói hết nhà đâu. Dạ dạ. hai cái phòng ngủ. Dạ. Anh có nhà sơ. Dạ. dạ. đây phòng ngủ thứ hai ủa biết luôn dạ gì đây nhà bếp mình phía phía sau mình còn đường ra hay gì à mà tại vì hồi xưa mua được tới đó rồi chứ còn người ta người tới còn đây luôn à à à dạ. đê dạ, lô tám rồi em xin báo giá luôn cho cô chú chị và các bạn ha chủ đất đưa ra giá là một tỷ rưỡi có gì ờ, cô chú anh chị ờ, có nhu cầu thì ờ, liên hệ em sẽ dắt gặp chủ để thương lượng quý vị cứ liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 thì à, em cũng xài số này là số Zalo luôn cô chú anh chị và, và các bạn mà có nhu cầu thì à, có thể liên hệ em để gửi sổ cho quý vị và các bạn tham khảo ha rồi xin cảm ơn à, quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo